như cái clip trước mình cũng có giới thiệu với anh em về cái ờ, bộ con tay dầu mà mình đổ từ xe ờ, ờ, số tự động à, con con tự động mình chuyển qua con tay thì chứ đợt này mình cũng vậy mình cũng giới thiệu lại cho anh em xem thì cũng như cũ là mình lắp con heo dầu trong đây và được chuyển từ sợi dây dầu đây là sợi dây dầu chuyển lên trên này chuyển lên trên này thì mình cải tiến hơn đợt trước đợt này là mình sử dụng bình dầu ờ, rời nó được nằm bên trong đây mình không phải khoét cái đầu đèn ở đây và nhìn nó thẩm mỹ hơn và mình thử cho anh em xem nha à, cũng sử dụng như đợt trước có nghĩa là vô số bóp âm gia lại khi buông ra thì nó sẽ tắt máy giống như ờ, chế độ của ẹt tắt máy thử cái độ nhạy của cái con à, da tay nhé đem theo rất là nhạy anh em đây thì cái phụ tùng để mà lắp cho cái bộ con này thì nó cũng đơn giản thôi anh em xem đây là cái lốc máy ha mình tháo cái bộ này ra tháo bộ này ra đây là con heo dầu dầu nó vào đây rồi nó đẩy cái bê tông này ra thì đẩy cái bê tông này ra nó sẽ ép vô cái bà đạn này bà đạn này nằm trong cái nồi ép vô nó ép vô thì nó sẽ ngắt con đây là mình lắp vào cho anh em xem bắp như thế này Đấy ha, tắm như thế này dây dầu sẽ truyền lên trên đây mình sẽ gắn vào đây thì cái tay này cái tay này mình chế vào đây chế ở đây bình dầu mình sẽ giấu dưới đây tay gắn ở đây bình dầu thì giấu ở đây thì tất nhiên là mình sẽ không có phát cái chỗ này anh em thấy cũng nó cũng đơn giản thôi không có gì khó nhìn thì nó phức tạp nhưng mà đến chừng mình thấy món đồ chi tiết của nó thì cũng đơn giản nên là nếu mà anh em mình à, muốn tự lắp đó, thì cứ liên hệ với mình mình sẽ hướng dẫn thêm và mình sẽ gửi hàng cho các bạn ở xa rồi cảm ơn các bạn